trôi qua ngoài xa kia những cánh chim lẻ loi về đâu hoàng hôn xuống sương chiều rơi rác trên muôn bóng cây điều hiu một mình ta lặng yên nghe tiếng chuông ngân ngoài xa thật xa lòng hoang vắng nghe chiều rơi rớt trên phím đàn hững hờ tàn người đâu hỡi nhớ chẳng hôm nào ta còn đây nhớ khi xưa dệt bao mong nhau sao vẫn gậm nhấm trong tim nỗi sầu dù xa cách em ơi hãy nhớ qua ngoài xa kia những cánh chim lẻ loi về đâu hoàng hôn xuống sương chiều rơi rác trên muôn bóng cây điều hiu một mình ta lặng yên nghe tiếng chuông ngân ngoài xa thật xa lòng nghe chiều rơi rớt trên phím đàn hững hờ ta người đâu hỡi nhớ chẳng hôm nào ta còn đây nhớ khi xưa dệt bao trong tim nỗi sầu dù xa cách em ơi hãy nhớ mỗi khi chiều rơi vẫn mơ về nhau dẫu cho đã xa lìa nhau